Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, xin kính chào tất cả anh chị em. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh soi cầu Tiểu Long Nữ với số Zalo 0973508241. Lời đầu tiên, thay mặt đội ngũ anh em làm kênh cho phép Tiểu Long Nữ xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chào trân trọng nhất tới tất cả mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chúc tất cả các anh chị em luôn may mắn với những con số đẹp nhất, chính xác nhất nhé mọi người. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đi qua bảng kết quả mở thưởng truyền thống của chúng ta ngày hôm nay ngày 26 tháng 3. Đặc biệt về có dạng 94135, càng 1 chạm 3 chạm 5 và tổng 8 nhé mọi người. Vâng, và chúng ta sẽ cùng điểm qua các con lô tô hôm nay có đầu hai câm nín hoàn toàn nhé mọi người. 48 đại diện cho đầu 4 và 64 đại diện cho đầu 6. Các con lô tập trung chủ yếu ở đầu 0, đầu 3 và đầu 9 nhé. Đầu 9 hôm nay rất là tương bừng rực rỡ luôn. 93 3 nháy, 95 3 nháy nhé mọi người. Và hôm nay các con lô 2 nháy đây là 06 và 38. Có hai con lô 2 nháy nhé. Và chúng ta sẽ cùng điểm qua các con lô rơi ạ. Lô rơi hôm nay thì có 13 13 rơi và 48 48 55 64 và 82 nhé đồ rơi cũng rất là nhiều luôn ạ Vâng chúng ta cùng điểm qua các con lô kép ạ lô kép thì hôm nay chỉ mỗi em 55 thôi nhé mỗi em 55 thôi đồ rơi hôm nay rất là nhiều cái đầu 9 này rất là rực rỡ phải không ạ 93 ba nháy và 95 ba nháy luôn rất là rực rỡ tưng bừng rực rỡ Vâng và trước khi đi vào bảng chốt số cho ngày mai thì chúng ta sẽ cùng điểm qua cái bảng chốt số của ngày hôm qua mình có chốt cho tất cả mọi người trên video nhé. Hôm qua mình có chốt cho tất cả mọi người đấy là độc thủ lô 54, song thủ lô 3553, chạm đề chạm 0, chạm 6 và dàn đề cho anh chị tham khảo đấy ạ. Vâng, xin được chúc mừng tất cả các anh chị em hôm nay đã theo mình ở trên video nhé. À, đây ạ, đọc độc thủ lô 54 về giải năm nhé mọi người. Ăn thẳng độc thủ lô, xong thủ lô 3553 thì chúng ta ăn được con 35 ạ, ngay giải đặc biệt luôn nhé mọi người. 35 ạ. Vâng, rất là tưng bừng rực rỡ hôm nay là một ngày đại thắng ở trên video nhé mọi người. Nổi tung bầu trời luôn nhé. Vâng, thì uh, qua đây thì những ai mà đã theo kênh của Tiểu Long Nữ ở trên video mà có um, chiến thắng hay là như thế nào đấy thì hãy bình luận comment ở bên dưới và cho Tiểu Long Nữ một nút like nhé để Tiểu Long Nữ được xin được chia vui với tất cả mọi người nhé Vâng. Và chúng ta bây giờ sẽ cùng đi qua cái bảng chốt số cho ngày mai ngày 27 tháng 3 năm 2020 mình sẽ chốt cho tất cả mọi người đây là độc thủ lô 90 xong thủ lô 1551. Chạm đề chạm 6 chạm 1 và đây là dàn đề cho các anh chị em tham khảo. 616, 636, 151, 191, 131 nhé anh chị em. Và đây là số Zalo VIP của kênh nhé. 0973 508 241 thì những anh em nào muốn chơi to đánh lớn thì hãy kết bạn hoặc là gọi trực tiếp với Zalo này nhé để chúng ta nhận được những con số có tỷ lệ nổ cao nhất và chính xác nhất nhé Vâng. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi qua cái cầu kèo của cái con độc thủ lô 90 và xong thủ lô 1551 nhé. Cái cặp 1551 thì mình ờ, sẽ bắt cho tất cả mọi người đấy là ở nhịp 3. Ngày mai nó rất là sáng cho ngày mai ạ. Cặp 1551 này nhé. Mọi người lưu ý. Nó rất là sáng. vâng và chúng ta sẽ đi qua cái uh, cầu của con bạch thủ 90 90 đấy ạ cầu nó chạy từ ngày 23 tháng 3 thì uh, mình cũng uh, trên video này thì mình cũng bắt theo cầu kèo nên là mọi người uh, cũng nên tham khảo dừng ở mức tham khảo hoặc là chơi nhỏ nhẹ nhé, vào vừa tiền còn nếu mà ai muốn chơi to đánh lớn hay như thế nào đấy thì sẽ, hãy kết bạn zalo kia nhé đây ạ chúng ta sẽ à, lấy con đặc đầu tiên của giải đặc biệt sẽ kết hợp với con đầu tiên của giải nhì là chúng ta sẽ có độc thủ lô 37 37 đấy ạ 37 đâu ạ đây ạ ở giải 5 nhé mọi người giải đầu tiên của giải 5 luôn tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có độc thủ lô 33 33 đây nhá ở giải nhì ạ và cũng tương tự như vậy thì chúng ta có độc thủ lô 58 58 đây nhé Vâng và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có độc thủ lô 90 cho ngày mai nhé mọi người Hy vọng là cầu sẽ tiếp tục chạy ạ Vâng và chúng ta sẽ cùng đi qua cái cầu kèo của con 1551 này nhá Cái sạ cặp song thủ lô thì mình sẽ bắt con đầu tiên của giải 3 kết hợp với con thứ hai của giải G4.2 ạ, được 9889 nhá. Cặp 9889. Đây chúng ta có 98. Có 89 không ạ? Không có nhá, chúng ta ăn em 98 nhá. Và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có cặp 3773. 3773 đây ạ, 37 đấy ạ. 73 luôn, ăn cả cặp nhá mọi người. Ăn cả cặp 3773 nhá Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có cặp 4004 ạ. 4004. 04 nhé, chúng ta hôm nay ăn con 04 nhé. Không có 40 nhé, chúng ta chỉ ăn mỗi em 04 thôi ạ. Và ngày mai chúng ta sẽ có cặp 1551 nhé mọi người. 1551 rất là sáng cho ngày mai luôn ạ. Nên là mọi người hãy ờ, lưu ý cái cặp 1551 nhé và độc thủ lô 90 ạ. Lô khung thì mình có chốt cho tất cả mọi người cũng là cặp 0990 xiên thì mình xiên 51 với 90 nhé mọi người thì uh, uh, những ai mà đang xem video của mình thì à, Hà nếu thấy video của mình hay thì hãy cho mình một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Tiểu Long Nữ nhé để ngày càng một phát triển và uh, đưa kênh được um, uh, lên và để giúp cho những anh chị em vào bờ một cách an toàn nhất ạ và đây là Zalo của Tiểu Long Nữ 0973508241 mọi người uh, nếu muốn chơi to đánh lớn hoặc là muốn như thế nào đấy thì hãy gọi vào trực tiếp vào đây để được uh, tiểu long nữ được uh, tư vấn hoặc là kết bạn zalo nhé vì um, cái số zalo này thì cũng có thu phí đấy nhưng mà thu phí rất là bình dân cho mọi người nên là mọi người không phải lo đâu ạ và có thu phí sau nhé mọi người vâng nên là mọi người hãy yên tâm và lời cuối video thì uh, xin được uh, chúc tất cả mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ đầm ấm bên gia đình và chúc mọi người tất cả các anh chị em ngày mai chúng ta sẽ có một ngày đại thắng trên video cũng như trên Zalo nhé mọi người. Vâng và xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tối ngày mai ạ. Xin chào.